hello các bạn xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sim chào hôm nay là một game võ lâm truyền kỳ 1 đã 16 năm 16 năm trước 16 năm trước đã hoành hình. đấy bây giờ các bạn vô trong đây thì các bạn có cái giao diện đấy giao diện dòng có nhạc nè đó thiên cổ giấc mộng thời trai hay lắm đó nha kiếm thiệt tình duyên tam sinh duyên các bạn muốn nghe bản nhạc nào thì các bạn nhắm vô thì tài khoản thì khi mà mình đã tải về rồi thì mà dung lượng nó nó cao lắm nghe, nó một ghi luôn á đó. đó bây giờ thì mình muốn đổi cái server thì tôi đây tôi khuyên các bạn là cái ví dụ như các bạn muốn muốn muốn đổi server nào á thì các bạn phải để thấy cái chữ xanh xanh là ổn định thì cái đó các bạn phải vào còn các bạn vô mấy cái server đầy á thì các bạn phải đứng hàng chờ lâu lắm Đấy thì ở đây thì mình à, mình vô những cái máy chủ gần đây thì dược sơn rồi bắt đầu mình vào giang hồ rồi khi mà vào giang hồ rồi thì nó có nhiều cái hệ phái chia làm năm cái hệ mộc kim năm cái hệ kim năm cái hệ trong ngũ hành là kim mộc thủy quả thổ đó thì kim đó thì nó khắc mộc đấy kim nó khắc mộc kim thì trong kim hải kim á, thì nó chia làm thiếu lâm với lại là thiên vương đó, nó chia làm hai hai phái thì đây còn là nhân vật nam không à, hai phái này là nam hết thì hai tháng ngoài lại quánh theo cái lối là áp sát đó. À, bên đây thì nó có là phản đòn sát thương khăn kháng tính cao bên đây là có là đậu khó thao tác là nó hai sao cho nên nó nó rất là khó rồi bên đây thiên vương nó cũng vậy nó chỉ có thiên vương thương với thiên vương trì đó thì hai cái này máu rất là trâu nghe các bạn máu rất là trâu nếu quánh về theo kỹ năng solo á nếu quánh về kỹ năng solo thì hai phái này trùm mặt wow. còn về phái đường phái này là phái đường môn quánh xa kỹ năng độ khó thao tác ba sao có nghĩa là dễ nó gồm có đặt miền đặt uh, ờ, miền là bậc 7 ở uh, trong cái võ năm một thường thường đã đặt mìn đấy với lại là chiêu uh, chiêu đường môn trên ngựa phóng phi đao á ghê lắm wow phóng phi đao cho quay vòng vòng vòng vòng tuyệt vời đẹp rồi chỗ đây ngũ độc thì nói về ngũ độc thì nó rất là bá đạo à, ngũ độc mà gặp uh, cung lưng thì ngũ độc lên đường á <laughs> tại vì à, ngũ độc nó có ngũ độc à, à, ngũ độc trưởng nó mới hay ngũ độc trưởng ghê lắm ngũ độc có một lượng trưởng hay còn nhớ nhiều nó có hai hai phái mà có hai loại nam nữ hay đường môn cũng vậy nam nữ đó. thì nếu, nếu mà các bạn thích cái loại mà à, đi tống kim á thì các bạn chọn những cái hệ phái này Đấy, đóng kim nó sẽ ok hơn còn à, nếu mà bạn thích solo á thì các bạn chọn hai hệ phái hai phái này đó <coughs> còn phái nga mi đó, phái nga mi do do trưởng môn Đấy, phái nga mi phái nga mi chỉ có nữ thôi chứ không có nam thì nó có được con cái là nó bóp máu bóp máu cho nếu mà đi nếu mà đi hai người á đi hai người kịp cùng kéo á, là, là mình nga mi à, thường thường là đi nga mi nè nga mi nhiều nga mi là ai cũng chơi hết thường thường nếu các bạn các bạn chơi nga mi á thì nó hay tuyệt trời có cái là nó bóp máu cho cho cho bóp máu có nghĩa là khỏi khỏi khỏi mua máu mana về về thành mua máu mana What? đó thì ai mà chơi thí yên thí yên thì tuyệt vời nha đóng nó chiêu của anh chiêu của nó là giống như đóng băng là phải thủy thủy mà thủy thì uh, chiêu của nó thì tàng hình nó mà tàng hình nó chạy nó mà tàng nó sử dụng uh, chiêu tàng hình thì What? nó đi bèo bèo bèo, bèo rồi tới thoại phải cái bàn Đấy, xin lỗi à, đúng rồi cái bàn cái bàn hiện có cái bàn à, ờ, cái bàn ờ, giáng long thập bất trưởng và đã cẩu côn đã có bóng thì hai quán này quánh cái hiệu ứng rất là đẹp à, các bạn vô các bạn nào mà chơi ờ, võ lâm nhiều võ lâm truyền kỳ có ký ức á, như tự tuổi tuổi cỡ tôi nè tôi hiện nay năm nay 34 tuổi What? thì uh, mấy cái này thì quái rành này không phải thiên nhẫn thiên nhẫn được con cái là nó thảy cục lửa đã lắm lửa dưới chân á, nhìn hiệu ứng rất là đẹp đấy mấy phái này đi săn boss là cứng hừ luôn á mấy phái này phải phái thiên nhẫn đi săn boss là cứng cừ luôn săn boss đó What? <coughs> boss nhất là boss uh, boss boss hoàng kim boss mà loại hoàng kim mà loại à, nếu mà boss hoàng kim mà hại uh, hại kim á thì lấy thiên nhẫn săn chứng thử luôn rồi cái hệ tới võ đan phải võ đan thì thì thì phải à, võ đan này dòng có võ đan kiếm và võ đan trưởng võ đan trưởng là độc bá thiên hạ nếu mà chơi à, mình nhớ không lầm nhớ không lầm là, à, là nhiều người chơi à, võ đan có chơi chuyên là mà chỉnh bằng máy tính đó, thì rất là hay nha còn à, phái cung lân mình hiện giờ mình đang chơi phái cung lân nè đó tên của mình luôn xin mời chào cấp 25 trong vòng 3 tiếng đồng hồ What? 3 tiếng đồng hồ là trễ đó tại vì mình phải còn phải đi công việc nữa cho nên 3 tiếng đồng hồ thì bây giờ thì mình chơi thử cho các bạn xem nha hai cung lưng thì cũng có hai hai phái nam và nữ à, võ đàn thì cũng có đó giờ giờ mình là nam thì mình chọn ờ, phái cung lưng nhưng mà mình thích chơi cái kiểu uh, vô Đấy. mình thích chơi cái kiểu uh, là uh, phái uh, chơi kiểu là chỗ chạm mình thích chơi võ thật chịu chỗ trà thì mình chọn cái mình vô thì mình chọn cho là nào là kỹ năng của mình đó là uh, kỹ năng là là chỗ ngạo tiết tiêu phong là chỗ trà à, các bạn thấy không đấy kỹ năng của ban cấp thì mình không có tiền đâu mà nộp năm cấp thì cái trong cái cái các bạn ờ, chơi bên ờ, liên quân á các bạn ờ, chán cái vụ mà đồng đội đồng đội mà đồng đội mà mà mà mà, mà, mà đồng đội mà tù quá thì còn đồng đội tù các bạn cũng chán vô gặp chửi nhau các bạn cũng chán thì... thôi bây giờ mình qua mình chơi cái loại này Đấy, cái loại này thì một mình thôi một mình mình thì có thể các bạn có thể cài Đấy. thì võ công thì cái chiêu này cái chiêu mà ngạo tiết tiêu phong này đó nếu mà mình nhớ không lầm là nếu mà ờ, cái chiêu này từ giá cấp 90 mới được chiêu này nha đó từ giá cấp 90 mới được chiêu chỗ trà này mà khi các bạn tăng mát cấp 20 này lên nó thật ờ, tạo lại nè đó tạo lại các bạn muốn cộng lại thì ờ, các bạn cộng á chút nữa mình nói như này thôi rồi à, bạn à, ra gì vấn đề là chơi à, mình chơi liên quân bị gặp mà đồng đội tù quá rồi chửi nhau rồi búp sau rồi đủ thứ hết thì bây giờ mình cài cái loại chơi chơi trò chơi này nó y rang như là những cái thời của mình hồi xưa đó, đó thời của mình hồi xưa thôi à, bây giờ nói gì à, tôi thì nãy tôi vô tống kim á à, đi đi đi boss nè đến nè nên mình lại đánh boss quánh thử không mình sao nha rồi bắt đầu đó. đang là có boss nè bây giờ uh, boss nó ra thì quất nè giờ uh, mua mua máu rồi đầu uh, nếu mà có chữ ti tống kim à, tống kim đang tiến hành mà bạn bấm vô thì bạn đi tống kim hồi nãy mình vô tống kim á thì mình à, nói thật ra đây mình coi mình đứng được mình đứng được hàng số 1 á wow đứng được hàng một á hàng một á tại vì á mình có có chơi cái ờ, mình có có chơi cái cái loại này rồi có chơi rồi cho nên mình hiểu được là uh, thế nào thôi đấy cho nên mình hiểu được là uh, cho nên mình hiểu được là là tăng cái võ công này nè mình tăng sao cho đúng với tăng cái kỹ năng kỹ tăng về cái mặt là đây về mặt thiết lập tăng điểm nè là mình tăng sao cho đúng đấy về nội công nè thì à, nếu mà mình chơi phái cung lưng á về cái phần nội công thì mình tăng nó cao hơn đấy đồng ý về phần sinh khí mình phải tăng lên tại vì tại vì nó nó nó nó nó nó, nó xài mana nhiều mana nhiều cho nên là mình phải tăng sinh khí cho nó cao để mình đem cái mana này cho nó màu xanh xanh mấy bạn bên trái màn hình trên đầu các bạn thấy không đó, dồn máu uh, mana mana có nghĩa là năng lượng đó. rồi uh, kinh nghiệm đó đó mình tăng như vậy đó mình mình tăng như vậy đó thì thì nó sẽ hay hơn nè các bạn đó bây giờ vô mình chặt có hai đao thôi là có phái hệ nga mi á hệ nga mi mình gặp mà hai nga mi mình mà hệ nga mi mà gặp mình á là chạy té khối luôn á chứ không phải giỡn đâu Đấy, Hami mình chặt hai đau lụm mạng học hai đau lụm mạng mình đứng top 1 giết được 45 mạng á là ta do mình do mình tăng những kỹ năng này đồng điệu với nhau dụ như mình tạo tiếp tiêu phong mình tăng nó 8 cấp 8 điểm nè còn cái củ ờ, thiên này mình tăng nó 4 điểm còn mấy cái như thanh phong phù nè cái này là bút bùa nè đó bạn đọc các bạn nó vô bạn đọc đó thì mình tăng 6 điểm còn cái khí khí công hù này cái này mình chỉ là cái này là chỉ là là vỏ công bạch cao cung lôn gây sát thương có tỷ lệ kèm chón cho tất cả địch ở gần nè thì mình tăng 5 điểm đấy cái này tâm pháp đó, đó. thời gian trời lôi sắc ngoại di chuyển duy trì đó thì cái này còn về cái này tâm pháp cung lôn nè mấy cái này thì mình chơi cái xương ngạo côn lôn nè đó. rồi uh, khí tâm thanh mình ít tăng mình tăng nó hai thôi đó. thì nó nó nó mới mạnh nha các bạn nó mới mạnh thì như vậy đó, mình vô mình quánh nó mới hay còn con quánh có con này con cái biết sao không tại vì mình quánh cái con này á mình mà quánh cái con con ờ, con cung lưng này cái con ờ, hệ phái cung lôn này nó là đứng xa nè mình đứng mình đứng chỗ này nè vô như mình đứng chỗ này đi mình đứng chỗ này nè là mình tập được đó rồi đi quánh nè đó giờ đi quánh lộn nha nè đó đó ai, ai. rồi đó là giờ đây là được quyền tỷ thí uh, võ công nè các bạn đó chữ màu đỏ là là là là, là anh này anh đó ờ, ờ, ờ, ghê không ngủ độc không ai mà bạn thấy ngủ độc ghê không đó giờ đây là tỷ thí vô công rồi các bạn đấy các bạn lấy vô cô an toàn ra chưa ra đây là mình nếu mà quánh boss trong này thành với các bạn ra đây là đó giờ đó bây giờ các bạn không thích thì các bạn đi ra đây để quá lộn nhau nè đó ấy là à, ở đây đó lửa chạy là anh này anh ờ, cấp máy gỡ quay qua ba what à, đúng à, chắc anh đó anh cấp giữ luôn rồi hút máu như quỷ luôn quánh thử cho các bạn xem nó thì con chị hút máu rồi không đó mình vô chống cống kim đó mình chơi là có nhiều rất là nhiều cầu thủ các bạn đó đường môn đặt rồi chỉ xạo đẹp ha à. đó khi quân chị thì quân thương quánh à còn kia cái bóng bổng nó đã có bóng ăn thấy không đó, bóng đã không đó, đó, đó. Đây, đường đường vương thương <laughs> ghê không <laughs> mạnh ghê hồn luôn á giỡn đâu nó đánh bạn là thấy như vô có môn mà chạy vào nhà trốn thôi đó quánh đó đó đó thiên quân thường quánh ghê lắm nó hút máu nè đây nhẫn cái đó là ngoại thiên quân thường mà là thiên phái thiên nhẫn các bạn có con mắt thấy trên là thiên nhẫn á nó quánh hút máu dữ lắm luôn á hút máu là cái con đó là dùng đấy nó ai mà bắt ai mà bắt cái cái cái màu đỏ lên là dân tiền nha các bạn dân tiền ra đó nó vậy là là quánh là này đốt bữa chạy à đốt bữa chạy trời dạ, trời dạ. đó, đó, đó, đó, đó. cái này là cái này các bạn biết gì không là là là, là đốt lửa chạy nè các bạn đó mình lên mình liền mình lên cấp của lộn đồ sát đây nè các bạn à, thôi giờ đi công chuyện khác này giờ không thích làm này nữa đó thì các bạn chơi cái hệ phái bạn thấy không đánh xa nó ok hơn à, các bạn hay ăn à, đó mình làm nhiệm vụ nha chơi này cũng vui các bạn buồn buồn ngồi mình chơi buồn buồn ngồi mình mình đó mặt này không và giải cũng, đơn giản thôi đó. đó đó được chưa đó. thì các bạn làm hết nhiệm vụ trong đây thì khoảng cấp 30 đó cấp 30 là các bạn đứng lại mà không không lên được nữa đó nghe nói đâu là cấp 30 hôm qua là ấy còn bữa nay thì mình chưa biết ờ, như thế nào nha các bạn đứng đầu server là bạn xếp hạng các bạn vô khỏi vô coi bạn xếp hạng đúng không nói về cấp nè thì cấp 40 nè cấp 39 là cao nè rồi bốn phái à, đường mi à, đó thấy không bạn thấy không đâu có đó đậu đại nè thấy không còn là tiền tiền không nó quan thành tụ nè ra chưa mình xin vô ban nè mình xin vô ban để mình không bị người ta ăn hiếp các bạn đó, chơi này cũng vui nói chung là cũng cũng vui đó các bạn Đó, thưởng là biết nhận được gì không mà sao không thấy gì chơi này, kêu đó tự động đánh nè rồi à, đủ thứ đó các bạn đó các bạn chơi đó mình nhờ nhờ mình nhờ mình hồi nãy là mình có mình có đi ờ, đi tống kim hay một lần thì mình được đứng top 1 số 1 tống kim các bạn thấy là vô các bạn phải tự chỉnh được cái buồn mình chơi được nói ờ, game này game này giống như cũng giống như hồi xưa các bạn tự liền không có cần phải là ờ, bị ức chế về nhưng mà bị ức chế về đồ sát nha các bạn ức chế về đầu sáng có nghĩa là bật, bật pk lên đó là bật tự tự ấy đó rồi mình bức ức chế mình ức chế về đầu sát bị người ta đầu sát mình đó rồi mình luyện mà mình không coi á mình bỏ máy mình cấm máy mình xạ mình luyện đó còn có người thì luyện trên máy tính đó, đó. có người luyện trên máy tính nó cài chương trình trên máy tính đó mà người luyện luyện ở trên máy tính còn có người thì uh, luyện ở trên luyện ờ, ờ, mấy người mà cấp 30 mấy người mà cấp 39 á thì họ luyện cho máy tính không à họ không có luyện cho điện thoại như mình đâu ờ, có người thì không có máy tính ta luyện bằng điện thoại nó mau hư thôi cái đầu quạ này cũng ít mà ơi cái đầu quạ này nó cũng nó cũng nhẹ chứ nó không được nặng cho nên về cái phần mặt 4G thì nó chạy cũng được máy khoảng chừng gram 2 g gam 2 ghi là có thể chạy được các bạn thì ram 4 ghi nè 4 ghi chạy mà không có hiện tượng lắc mà máy mình nó máy này Xiaomi Redmi à, Redmi Note 7 mình bây giờ nó ra Redmi Note 9 rồi đó, đời này đời thứ bảy nè đời thứ bảy mà xài bắn chạy bắn mướt không cái không hiện tượng giật lắc hay trơn các bạn chơi vô trong cái, à, cái chiến trường tống kim á mình đi thấy là không nó không bị lật giật lắc thì máy cấu hình máy này chơi ổn á đấy bà nội rồi à, đó giờ cái chơi này à, đó. Để sao kìa điện vụ này không cho làm à đó này điện vụ điện công rồi à, điện vụ này nó đội thì à, rồi đội đấy ok thấy nhiệm vụ này à, đấy nhiệm vụ các bạn thấy không cũng nguy gan à, tử nhi hồng này bây giờ chạy đi mua chết mẹ ừ, thành ok đó các bạn mới đi ờ, làm gì đó các bạn rồi nộp kêu nộp cái gì mình cũng biết nộp cái gì nữa đây thiên sơn nộp cái này quá người nhiệm vụ nhiệm vụ gì á được ải nè rồi uh, tham gia thế giới gì nè Đấy quá mấy cái này mình nó, nó cái này là xong hết rồi mình chỉ có nhiêu thôi các bạn nào mà buồn chán liên quân thì vô trong đây vô trong đây mình luyện ờ, tập mình luyện quánh bk đồ đi làm nhiệm vụ đồ người tăng võ công đồ lên nào các bạn đang là đó bây giờ tăng nè đó giờ mình tăng cái này thôi đừng tăng kia đó tăng này luôn đó đó thấy không qua là mình không có tăng cái, cái tâm pháp các bạn thấy không thấy rõ không đó tăng những cái đó thôi không có tăng kia giờ vô đây tăng cái nè đó bây giờ mình vô ờ, vô đây nè nè đó rồi mình 10 ờ, điểm nè mình tăng cái này 10 luôn đó. đăng mượn luôn rồi nó mạnh lên đó, bạn thấy không rồi trong này nó có nó, nó có những cái ngũ hành nè đồ nè đấy rồi những cái trang bị nè đó, đó các bạn thấy không đó, đồ xanh đồ tím đồ đủ thứ luôn nè các bạn thích cái gì các bạn làm nhìn thành tựu nè kiếm hiệp nè nhận nè đó đó thấy bạn ha đó đóng kem chừng nào có đóng kem thì nó nó, nó rồi các bạn mình ở đây là thế thiệt với các bạn mình là dân cày chứ mình không có mình không có giỏi dân nạp tiền đâu các bạn mình chơi dân cày các bạn chơi cày thôi thế nào rồi đến tới chuyện các bạn nạp chứ mình ở đây là không có nạp theo tiêu chí của mình là không nạp tiền ai nạp nạp làm gì làm mình chơi dạng như chơi giải trí mà có chơi nhiều quá thì nguy hiểm đó xong rồi bắt đầu bạn muốn tăng cấp mau phải không muốn tăng cấp mau các bạn ờ, ngồi ờ, xuống ngựa cái đấy xuống ngựa xuống ngựa nè rồi ờ, ngồi nè rồi vô trong túi túi nè rồi cắn cái viên này vô nè đùng nè rồi xong đó bị thắt rồi đó đó bị thắt rồi đó bây giờ mình thoát ra ngoài đó các bạn rồi bây giờ mình nghỉ chơi nha chào các bạn gặp các bạn trong những video kế tiếp nha các bạn